Thủ môn Ramsdale chia sẻ về tình huống bị cổ động viên Tottenham tấn công. Ở cuối trận đấu giữa Tottenham và Arsenal, Ramsdale đã bị một cổ động viên đội nhà tấn công và thủ môn này đã lên tiếng sau khi bị đá vào lưng. Trận đưa bài Bắc London giữa Tottenham và Arsenal mới đây diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính, đúng như là kỳ vọng của người hâm mộ. Không chỉ nóng ở những diễn biến ở trên sân, màn sâu sát của cầu thủ ngoài đường pit cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Đáng nói là ở cuối trận, thủ môn Aaron Ramsdale đã bị một cổ động viên Tottenham đá vào lưng. Nhân viên an ninh đã phải ngăn cản cổ động viên quá khích kia. Còn Ramsdale cũng không quá để tâm và tiếp tục đi ra khỏi sân với sự theo sát của trọng tài và đồng đội. Chia sẻ với Sky Sports sau trận, thủ thành người Anh kể lại những gì đã diễn ra lúc đó. Ở hiệp 2, cổ động viên Tottenham đã có những lời lẽ khiêu khích đối với tôi và tôi cũng có vài hành động đáp trả. Có một vài người chấp nhận hành động đó của tôi Một cách rất đúng với tinh thần thể thao Nhưng cũng đã có những kẻ đã cố chạy xuống sân Và đá vào lưng tôi lúc có trận Đó là những gì đã xảy ra Nghe thật đáng xấu hổ Vì tất cả cũng chỉ là một trận đấu cuối ngày mà thôi Mọi người từ cầu thủ cho tới trọng tài Nhân viên an ninh đã giúp tôi cách xa kẻ tấn công May sao không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra Nhưng trải nghiệm này thật sự là tệ